thuộc ờ, số con này tầm ờ, khoảng 15 con đó đó đó đó con bự đó con bự đó con bự đó đấy được một con được một con kịp một con hồng gió công... đây được hai con rồi hai mặt được rồi bắt được rồi rồi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây hùng hùng cứu nạn trứng con còng bữa đây là cái, cái, cái trứng của con còng này à, mọi người không oh. trứng còng trứng này mọi người thấy chưa chào mừng uh, mọi người đã quay trở lại với nhân lý trong tôi hôm nay uh, thì mình sẽ đưa các bạn mọi người trở về tuổi thơ nha mình sẽ làm ta các bạn một món gọi là dân dã và đậm chất của dân biển của chúng mình mới có được cái ờ, món này nha mọi người bây giờ là mình sẽ đưa mọi người đi ờ, đào còng nha mình sẽ đi bắt những con còng về về làm những món như ờ, cháo còng hay là còng ram cho mọi người cùng ăn cùng thưởng thức này mọi người hãy theo chân mình để đi khám phá cuộc hành trình và trải nghiệm bắt còng nha đây chúng ta bắt đầu cuộc hành trình bằng những cái lối đi bê tông và điện dần đi xuống bãi cát của bãi biển ờ, bãi nồm của Nhân Lý. Vậy chứ tới đâu? Mà anh em ơi, ờ, chuẩn bị ờ, đèn đuốc rồi cũng đã đủ sáng để rồi đúng không con? Dạ. Đó, đó, đó. Đó, đó con bự đó, con bự đó. Con bự đó. Đấy. Đâu một con, đâu một con. Rồi, review cho mọi người xem nào. Đâu đâu, còn đâu. Còn hồng con nè. Đây đây. Quá kịp. Một con hồng gió. Đây được hai con rồi hai mặt được hai con số đâu điện điện biên của hùng bắt lên đây không bằng đường biên lên đi từ từ từ từ trên ở dưới bắt lên ra trên mát xuống ra vậy cánh đâu bắt không họ phải chạy á đi có còng ờ, ở trên cũng phải đón đầu đây phải không kìa hôm nay à, sóng ờ, dần lên cao cho nên sẽ có còng chạy rất là nhiều và chắc chắn sẽ có còng lớn coi coi hùng nha Ờ, đó ờ, đây đây đây đây con bự này con bự này đó đó hai con ba con luôn ba con luôn được không được không chạy sau lưng rồi sau lưng hùng rồi sau lưng hùng rồi rồi bỏ bỏ còng vô đi bắt tiếp ôi còng bự không đấy đây còn chục con rồi đây đây đây đây đây đúng chính xác chặt rồi chặt rồi dưới dưới đây con luôn này đây con nó nó đây đây không không đây đây đây dưới đệm chân anh á đúng rồi dưới chân đó rồi. Cúm nấm. Cúm nấm á. không? Còn gì á? Cúm nấm, cúm nấm, cúm nấm, được rồi, cúm nấm này. Dạ. Đã rồi. bây giờ này à, hết à, đi đến một đoạn là hết bãi rồi. Đến gành đá rồi. Bây giờ mình phải đào, bắt đầu đào thôi. Đấy. Cuộc hành trình à, đào công anh em vừa mới ăn cơm từ giờ là ăn cơm nó đủ sức để đào đấy để chạy ấy. một hồi rồi về đói rã ruột đấy không có đùa đâu rất là mệt mất đổ rồi còn ở dưới ở dưới á rồi có những lúc đào thì ờ, có những con nó đào một ít á mà có những con nó đào ờ, nó cạn rồi nó là chạy ra à. là phải mất rổ mình đi tìm rổ khác thôi có bỏ đi không đây, sau một hồi mà anh em à, đào mà bốn lỗ mà không có lỗ nào có công thì rất là trời còn sớm nên là cầm à, chưa vào nó đi kiếm ăn á nó đi ra ngồi đi kiếm ăn để nó tha đồ ăn vào trong cái tổ đây một lỗ thử đi lũ cuối cùng ngồi xuống chạy tiếp thử đi đúng phía bên này nè lỗ đi lỗ nhiều khi đi lòn ngàn lòn ngàn á Thằng lỗ đi, lỗ, lỗ sánh rồi Đấy, đấy, đấy, đấy, đấy. Đây Đó, đó, đó Hộp, dính rồi Hay quá Cường ơi, không? Còn đây là cộng đào nha mọi người Còn đây là cộng đào, một con đào duy nhất ấy Trong ờ, những cái số con mà Đó Đây nữa nè Nhìn lỗ rồi, lỗ rồi, lỗ rồi Lỗ trắng nữa Và còng rất là to vào cái mùa hè à, đi bắt còng để bắt cho vua thôi nhưng mà đây đây cần cảnh anh cường sẽ moi con còng này có không cường không đây đây đó đó đó cường đã có, có dấu hiệu của một con còng đấy đấy đấy nó chạy ra đấy đó đó đó đó đó đây đạo còng là cái lỗ nó đi rất là xoắn mà phải biết thế nha mọi người biết thế đấy không là mệt theo con cộng đó mình mệt theo nó luôn đấy đây đó có một em còng nằm trong đấy đó đó đang nằm trong đấy đó hay à, thường thường những con này mới lên đào thôi đấy mình đây chỉ đào một tí xíu thôi đây đây đây đây đây đây đây đây có rồi thấy là có rồi đào chắc chắn luôn tay bạn này yếu quá cho nên ờ, đây rồi bắt được rồi rồi đây đây đây đây đây đây đây đây đây đây ơi hùng hùng cứu nạn à, rất là xấu số cho những con, con còng nào lọt vào tay của cường mấy bạn có thấy đi chạy còng chưa không này là cũng một, một hình thức ờ, xả giờ chết rồi các bạn à các bạn trong sài gòn là ngồi những thành phố lớn á mà về nhân lý chơi thì nên tham gia vào những cái buổi như thế này và tính ờ, xả chết rất là cao còng lên đá luôn rồi to không to không con bùi đó, à, đây là con con con bùi nè mọi người đó đó cường quay lại cho mọi người xem đây đây, đây phải con con bùi không đây là con con bùi đây. con con bùi tại sao ờ, không để để để để để coi để coi tại sao là con bùi lại không ăn tại sao gọi nó là con bùi tại vì con con bùi nó hay hay ăn phân của con người á hay là những cái ờ, cái ờ, chất thải á nó không có hay xoay là cái mu cái, cái nhận diện cái, cái cách phân cái càng á cái càng của nó nè cái, cái, cái, cái, cái yếm nữa là yếm màu trắng còn còng ờ, gió nó màu đen đấy này là con còng bùi nha mọi người thì hình thức phân biệt con còng bùi cũng dễ lắm đấy nhìn cái màu của nó là hơi ngà ngà và vàng vàng còn cái màu của con kia là nó màu hơi màu ờ, màu đất đen màu ghi đen còn này mà hơi màu nâu nâu đấy con này là nó hay ăn những cái chất ờ, bẩn á những giống như là phân phân ờ, chó phân người rồi đấy thì ờ, không ai ăn mấy con này cả thôi bỏ cho sống được chứ nó thôi chạy liền nhanh lắm rồi cái đây quá quan trọng nè cái đây mà rất một phát là anh em là bu lại đánh mình chết luôn á công sức là bao nhiêu đấy vào dồn vào đấy hết là mình làm đổ một phát là anh em là coi mình như là con mắt nửa con mắt thôi không chuẩn bị cho nó không chuẩn bị giật ra một phát anh em bu lại nha bu còng lớn này con này uh, rưỡi rồi một con đấy. Ờ, đấy. Ồ, oh, hơi bị to đấy, hơi bị to đấy đùa. Đấy, coi lên nè. Coi lên nè, coi chuẩn bị lên nè. Wow, Đà, bị trước cái que rồi, nắm trước cái que rồi. Chụp trời. Nắm trước cái que rồi. Đấy, cầm kéo từ từ lên. Đấy. Rất là to. Con này to nè. <laughs> cắn rồi, bị cắn rồi. Cắn rồi, bị cắn rồi. Ủi cắt quá đây bụi cá khói không à thôi cho vào thôi cho vào thôi kìa to đấy cậu đây cũng to đấy ừ, bây giờ mấy anh em uh, quyết định đổi sang một cái bãi còn là bãi bên bắc một uh, số con này tầm uh, khoảng 15 con còn đây còn đổi bắt uh... à, con to nhất á đẹp chứ rồi bây giờ mấy anh em di chuyển sang bãi bên bắc Ồ, đây giờ phải ờ, bắt kho cháo kho gạo ba ba anh em mình sẽ đi ờ, bắt ờ, thêm một ít còng nữa để cho nồi cháo nó, nó ngon một lần đã đi bếp rồi thì chịu khó đi thêm một lần nữa nếu mọi người thấy cái kênh của Như Lý Dung tôi có một cuộc uh, trải nghiệm bắt còng gió về đêm hay thì mọi người nhớ nhấn đăng ký kênh nha mọi người đây có một số còng rồi bây giờ lấy dụng cụ đi ra sang à, bãi bên bắc à. bạn mình nó ở trong cái ờ, nhóm ờ, hội kè kìa của Sài Gòn nha mấy giờ nè. <laughs> <laughs> xong nhá trong gió nấu cháo đây trong gió nấu cháo đây ai mua cồng keo không năm chục ngàn ký một ký năm con cồng dạo đây ai mua cồng không còn hai anh em thôi nãy đi bốn người còn hai anh em sắt này lưới cuốc đây đây đây có còng này đó đây có còng rồi mình nói chuyện là hài vậy mà có còng nó còng nó lên nó nghe chứ đi đào còng mà có mềm xíu cũng đừng có nhăn còng nó nghe nhăn nó không lên khó bắt con này khá là lớn nó nó, nó rất là mạnh này nó nó nó nó, à, nó, nó, nó ghi đất lại khó lên đó mọi người thấy chưa thấy chưa thấy chưa thấy rồi đây rồi sao à đây ô đẹp ghê chưa mà kéo quay lên không gãy hay chưa đó <laughs> hai cái càng lớn của nó, nó lúc nào nó cũng phòng thủ tự vệ tự vệ cho nên là nó, nó nghỉnh lên để nó cắn con người người, người ta người đào nó chia ra hai lỗ mày cũng được ờ, một ờ, số kha khá rồi Mấy anh em nuôi rau cầm ờ, ở dưới trang bãi của FLC này FLC về đêm này. Đây Que mình để riêng này Càng mình để rơi luôn Cái ừ. mu của nó mình cũng để riêng luôn Con này có trứng nè Đây Con Nhìn rất là chắc chắn Còn vẹn rơi luôn ấy xử lý được một cái kèn ờ, của nó là ờ, mình làm rất là dễ sơ quá vô có một ờ, người ngồi chỉ là lấy gạch thôi thì công đoạn lấy gạch nó hơi tỉ mỉ mày ấy tao lấy gạch cho cường càng hẹp ra sau khoảng một phút là gia vị đã vàng thơm lên bây giờ mình sẽ cho cái này vào trước nha mọi người đây là cái gạch này gạch nó gió đấy đấy mình cho vào để mình thổi tanh đấy nếu không thì gạch sẽ bị rất là tanh mà vào nhiệt độ nóng á, khi trực tiếp đập dầu thì nó sẽ lên màng gọi là hình rêu trong quá trình mà làm cho cái ờ, thịt còng nó vàng thơm thì mình cho, sẽ cho một ít nước mắm vào nó sẽ rất là thơm và nó không nghe mùi tăng mùi còng nha mọi người à, nãy giờ là cố gắng vẽ chân của con còng để xong nha mọi người bây giờ mình sẽ ờ, đổ nó ra rồi cho một ít nước sôi vào để mình vắt cái nước ờ, thêm ngọt nhiều hơn nha ờ, vắt cái nước cốt của nó để cho vào cháo cho nước cháo thêm ngọt thêm đậm đà của vị còng nhiều quá kho nó nhiều cái này dạ chưa có nhuyễn lắm cái này tại vì tối rồi mình cũng cũng không có nhiều thời gian cho nên là giả nó còn hơi lậm cộm rất nhiều thịt cái này ờ, cố gắng mà nhả giả giả bằng tay với giả gì là giả cho vào máy xay á thì nước rất là nhuyễn ăn rất là, cho nước rất là ngọt tầm này là 11 giờ kém rồi dân nhân lý rồi đi bắt còng về đêm là không có lúc nào mà gọi là 7 8 giờ là, là, là, là có cháo ăn đâu phải đợi tới có khi đến 1 2 giờ sáng mới có cháo ăn được thì công đoạn làm còng rất là mệt mình uh, ờ, kênh nhân lý chúng tôi đã quay review rất là chi tiết cái đoạn đi bắt còng đào còng rồi đến về chế biến cái món còng để ra cái món cháo còng thì rất là mất nhiều thời gian sẽ đánh cho cái này nó hòa tan vào nước đi rồi mình sẽ lọc nó kỹ càng hơn cho cái chất của ờ, chân còng ấy nó hòa tan vào nước ra và bây giờ mình sẽ cho cái nước này vào cái ờ, túi nha để mình uh, vắt nó ra uh. nếu mà các bạn không biết cách khử tanh hoặc khử tanh không kỹ rửa tay gì vậy thì nó sẽ rất là tanh nha đây cái nước cốt của côn còng mình giả ra là được này màu rất là đẹp giờ mình cho nước uh, cốt của côn còng ấy viên này tối 11 giờ hơn rồi sau khi cái này nó đã chín hoàn cơm đều rồi nha mọi người thì mình sẽ cho cái này vào cái ờ, cái cháo trắng mình đã nấu sẵn nha đây mình sẽ bây giờ mình sẽ cho cái này vào cháo nha nghe mùi rất là thơm mình sẽ lấy hết sạch trong cái chảo này luôn không bỏ sót một cái gì hết rất là thơm màu rất là đẹp mọi người rất hấp dẫn bây giờ xong cháo đã ờ, nấu xong rồi nha mọi người bây giờ mình sẽ ờ, cho một ít rau hành lá rau thêm rau đem lên cho nó thơm nha đây sẽ tắt ờ, bếp và cho một cái hành lá với ngò rí lên rất là thơm ngò rí màu rất là đẹp hài hòa bây giờ mình sẽ cho thêm một tí ờ, ít tiêu nữa này màu nóng và trong màu lạnh hòa quyện với nhau Đấy. tiêu thì uh, cho vào nữa ăn thì thôi rồi mình là ham có cái cảnh mà cho vào chén rồi thưởng thức mọi người à là bây giờ mình sẽ ờ, đem lên và cùng mời mọi người thưởng thức nha rồi bây giờ món cháo đã thành phẩm rồi đã chế biến xong xuôi hết rồi màu rất là đẹp tính bao nhiêu con biết chiêu mình Ờ, à, ba mấy bốn mấy con á ba con mấy... rưỡi ba con rưỡi con ba mấy bốn chục con gì đó bây giờ chia ra chia bốn người mỗi người mười con lên đi rồi đấy hàng đó bụng mà hàng đói nhiều ừ, công này mọi người rất là nóng cái này là ngọt thành hai con thôi ngọt thanh vị uh, của còng rất là mềm thịt rất là thơm nha rất là hấp dẫn mọt cái, cái, cái mùi hương bay lên rất là thơm nó có tiêu gió cho vào nữa rất là, là, là, là, là kích thích cái vị cái cái cái, cái thú giác đấy đây màu rất là đẹp đây cũng khá lâu rồi mấy chục năm mà mới ăn lại cái món cháo còng này tiếng con còng bùa đây là cái, cái, cái trứng của con còng này à, mọi người không trứng còng trứng này mọi người thấy chưa oh. lên cho còng nó nóng rồi để nóng bụng nóng quá tới giờ là nếu có dịp mọi người à, về nhân lý thì à, có thể tham gia đi bắt còng về đêm và cùng người dân làng trài nhân lý chúng tôi ừ, ăn những món ờ, dân dã như thế này nó rất chất dinh dưỡng rất là cao đấy chất đạm rất nhiều và canxi rất là tốt nữa đây mời mọi người ờ, thưởng thức món cháo còng của dân dân lý nha một ờ, món ăn đậm chất phong vị của biển của dân làng trài à, cũng cảm ơn mọi người đã theo chân hành trình của kênh dân lý chúng tôi cho đến khi chế biến ra món cháo còng này nếu mà người thấy mình ờ, review món cá còng của biển này hay thì hãy ờ, like subscribe và chia sẻ để ủng hộ tinh thần mình ra những món ăn tiếp theo cho mọi người cùng xem và thưởng thức nha cảm ơn mọi người rất nhiều